À, xin chào quý vị và các bạn. À, trong buổi livestream hôm nay thì à, Dũng sẽ à, phân tích về cái tác động của nền kinh tế vĩ mô đến cái thị trường chứng khoán trong tháng 9 nó diễn ra như thế nào. Thì à, để chúng ta theo dõi hết và nhìn góc à, toàn bộ bức tranh toàn cảnh với việc mà kinh tế vĩ mô tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán của chúng ta ở trong tháng 9 hoặc thậm chí là từ nay đến cuối năm 2022 thì đây là một cái video uh, nó chúng ta sẽ phân tích về những yếu tố thì tuy nhiên thì uh, trước khi phân tích về cái phân kinh tế vĩ mô thì Dũng biết rằng là ở đây có rất nhiều các bạn cũng đã rất là giỏi về kinh vĩ mô nên với cái sự hiểu biết của mình uh, một góc độ nào đó nên anh chị em nếu mà biết rồi thì uh, có thể đóng góp thêm còn những anh chị em chưa biết thì có thể cùng Dũng xem là thực tế phân tích kinh tế vĩ mô xem tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam để giúp chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan cho việc đưa ra cái quyết định tham gia vào thị trường chứng khoán hay là thoát ra khỏi thị trường chứng khoán tại thời điểm này à, chúng ta trước khi ờ, tại sao Dũng nó nói về kinh tế vĩ mô thời điểm này khá là nhiều bởi vì thứ nhất là gì ạ à, với cấu trúc mà phân tích về cổ phiếu của Dũng thì các bạn có thể thấy rằng là thông thường ý, thì bao giờ Dũng sẽ quan sát về cái tình hình kinh tế vĩ mô trước xem đó nó có thể tác động đến các ngành cái nhóm cổ phiếu nào trong thời gian à, tới và sau đó thì Dũng sẽ phân tích về gì ạ phân tích về xu hướng phân tích về ngành phân tích về gì những cổ phiếu dẫn đầu và đó là cách mà Dũng đã phân tích và à, để có thể đầu tư thành công thị trường chứng khoán Ok trước khi chúng ta vào chương trình chính của ngày hôm nay thì uh, chúng ta đợi thêm một vài phút nữa để chúng ta bắt đầu đúng không ạ Xin chào bạn Hữu Du, bạn Ngọc Sơn, bạn à, Tạ Kim Phát, báo sát thủ, Xuân Lê Anh, Hà Kim Dung, à, bạn Phương Vũ Chi, Đặng Mai và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi livestream à, hôm nay thì Dũng Phát nó hơi muộn à, hơi sớm một chút so với thường thường nhật nên à, anh chị em đang có mặt thì à, có thể chia sẻ video này cho nhiều anh chị em à, à, được biết ạ Ok thì à, có rất nhiều anh chị em có những câu hỏi nào thì chúng ta đặt ở phần ở dưới phần cuối cùng ở trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ chúng ta à, một số câu hỏi các bạn là tại sao dầu đang giảm mạnh mà chứng khoán không đi lên à, giá dầu giảm thì được hỗ trợ và có doanh nghiệp thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích về điều này tại vì khi mà chúng ta phân tích về kinh tế vĩ mô thì chúng ta cần phải phân tích rất nhiều các thành phần các yếu tố xin chào bạn à, Dương Chí Tâm Minh Bảo Lê thế thì uh, để chúng ta đợi một vài phút nữa khi mà chúng ta bắt đầu á thì còn rất nhiều câu hỏi anh chị em nếu chúng ta đặt thì anh chị em sẽ phân tích ở phần cuối thế thì ờ, đầu tiên chúng ta sẽ nói về giả sử bây chúng ta hỏi mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ hỏi về cuối nhá tại vì bây giờ nếu chúng ta mà ờ, nói về cổ phiếu thì nó gì ạ à, nó bị uh, trôi cái thông tin đi và Dũng sẽ không đọc được và dẫn đến là các thông tin chúng ta nó cũng uh, chúng ta comment nhưng Dũng sẽ không trả lời được thế thì uh, trước khi mà chúng ta phân tích về cái lạm phát trong tháng 9 này thì không biết là các bạn thấy là nếu bây giờ chúng ta nói về áp lực lạm phát trong tháng 9 này các bạn có thể comment xem là có những áp lực gì không ạ theo các bạn lạm phát trong tháng 9 này có lạm phát, gì ạ nếu chúng ta quan sát ở đây thì à, như vừa rồi à, một số bạn có hỏi về xăng dầu đúng không thì chúng ta thấy thời gian vừa rồi thì giá xăng dầu giảm rất là mạnh nên chúng ta biết rằng là cái áp lực lạm phát của chúng ta à, khá là gì ạ tức là ừ, một áp lực cho cái lạm phát chúng ta thời gian vừa rồi nó cũng giảm khá đáng kể tức là khi mà trong tháng 8 tháng 7 chúng ta lấy là lạm phát chúng ta gần như là không tăng bởi vì giá xăng dầu giảm mạnh thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem xem là từng cái thành phần để chúng ta xem rằng là uh, liệu trong tháng 9 này thì lạm phát có tiếp tục gia tăng hay không thì đây là phần quan trọng bởi vì khi lạm phát gia tăng thì các bạn biết điều gì diễn ra rồi đó là uh, lãi suất sẽ gia tăng và khi lãi suất gia tăng thì cái chi phí về đầu vào của gì ạ chi phí đầu vào sẽ gia tăng và đặc biệt là nếu chúng ta học về cái ờ, anh chị em nào về có định giá thì anh chị em biết rồi khi mà chi phí gia tăng lãi suất gia tăng thì định giá sẽ gì ạ các cổ phiếu sẽ định giá cao hơn và thường thì người ta bán cổ phiếu ra để người ta có thể mua lại với giá thấp hơn nên chính vì vậy cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh nếu lãi suất tiếp tục gia tăng và đây chính là những phần cực kỳ quan trọng trước khi chúng ta phân tích bằng từng cái lĩnh vực một như là lãi suất tỷ giá và thứ hai là việc mà dòng tiền trên thị trường liên ngân hàng à, ở dòng tiền liên ngân hàng đang được hút hay là bán ra hay là dòng tiền ở thị trường một tức là thị trường à, gửi người dân gửi à, với các ngân hàng nó đang ở giai đoạn nào chúng ta phân tích cái điều này cũng như là chúng ta phân tích thêm về GDP trong thời gian tới nó tăng mạnh nó có tác động như thế nào đến nền kinh tế chúng ta trước khi chúng ta phân tích cái, cái biểu đồ về thị trường trước khi chúng ta phân tích về uh, cái thị trường chung thời gian tới nó sẽ diễn ra như nào bao nhiêu bạn chuẩn bị sẵn sàng có thể comment số 1 đúng không ạ nếu anh chị em sẵn sàng hãy comment số 1 để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay nếu bạn sẵn sàng comment số 1 ạ và nhớ rằng là like và chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết không ạ anh chị em hãy giúp Dũng là chia sẻ video này cho nhiều anh chị em khác được biết bởi vì Dũng nghĩ là video này video rất là quan trọng để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái à, kinh tế vĩ mô thế thì Dũng lại nói lại về cái kinh tế vĩ mô thông thường các bạn biết rằng là kinh tế vĩ mô nó tác động đến rất lớn đến ngành cái nhóm ngành cổ phiếu và sau đó thì, thì chúng ta biết rằng là tùy vì nó tác động đến nhóm ngành nên dẫn đến cái cái việc mà nhà đầu tư tổ chức họ đang thu gom hay là đang bán cổ phiếu ra chẳng hạn thì chúng ta thấy là vừa rồi thì chúng ta thấy là một vài các cổ phiếu chúng ta ở phòng thủ như là NT2 Vĩnh Sơn Sông Hinh đó là những cổ phiếu phòng thủ ngành điện đã tăng giá à, thực tế thì kết quả lợi nhuận kinh doanh của nó cũng không phải là tốt lắm nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó tăng giá bởi vì đấy là những cổ phiếu phòng thủ và việc chúng ta hiểu về gì ạ tác động của kinh tế vĩ mô đến các nhóm ngành rất quan trọng để giúp chúng ta hiểu rõ dòng tiền nó phải vận động ra sao đầu tiên chúng ta sẽ nói về gì ạ nói về uh, cái uh, lạm phát lạm phát thời thời gian vừa qua thì anh chị em thấy rằng là thực tế từ đầu năm đến bây giờ thì chúng ta thấy là cái Ờ, mặt hàng ăn uống nó cũng đang khá mạnh chỉ trong thời gian ngắn vừa rồi thì nó đang có xu đi ngang thôi và chúng ta không nhìn thấy là nó có tăng đâu nhưng thực tế đầu năm thì nó đã tăng khá mạnh rồi và trong đoạn này thì chúng ta lấy là CPI chúng ta chúng ta nhìn chúng ta cảm giác là nó chưa có vấn đề gì cả nhưng tí nữa thì chúng ta sẽ phân tích xem là thực sự là trong thời gian tới thì lạm phát của chúng ta gia tăng hay không để chúng ta nhìn về góc độ ờ, nó bao trùm hơn trước khi chúng ta có thể phân tích kỹ hơn về về gì ạ thị trường cổ phiếu uh, chúng ta nói đầu tiên là nói về vật liệu xây dựng thì có thể chúng ta thấy là sau một thời gian vật liệu xây dựng uh, một uh, tăng rất là mạnh và năm 2022 này thì có một giai đoạn thị trường thép bắt đầu giảm nhưng chúng ta cũng nghĩ là chúng ta cũng quan sát về trong tháng 9 này thì chúng ta biết rằng là giá thép lại đang có xuống đi lên hoặc là có dư xuống nhích lên nên thực tế là gì ạ rõ ràng là hưởng lợi từ vật liệu xây dựng giá rẻ trong thời gian tới khả năng sẽ gì ạ không được nhiều nữa bởi vì chúng ta biết là Trung Quốc thì hiện tại có một cái gói kích thích cũng khá là lớn khoảng là 25 tỷ USD đó là kích thích để xây dựng nhà những cái dự án mà chúng ta thấy là vừa rồi là là là là uh, một số bất động sản là nó bị mất thanh khoản nó không nó nó không có khả năng xây dựng nữa thì kinh tế uh, Trung Quốc là gần như có thể bị gì ạ, suy thoái nặng nếu không có quá trình kích thích này kích thích chủ yếu là là lĩnh vực xây dựng xây dựng những căn nhà mà chưa hoàn thiện mình xây dựng nốt thì đây là cái nguyên nhân dẫn đến là giá thép xây dựng của Trung Quốc có xu hướng hồi xuống tăng và nó làm cho giá thép ở Việt Nam cũng ta cũng được bị ảnh hưởng và nó có xuống tăng nên chúng ta thấy lạm phát trong đoạn này nói về kiểu về cái giá thép để giảm thì khả năng sẽ cái cái cái khả năng giảm sâu thì gần như là cái xác suất sẽ là thấp và cái xu hướng thậm chí đi lên trong thời gian tới còn cổ phiếu ngành thép có tăng hay không thì chúng ta sẽ phân tích sau ok ạ cái điều thứ hai là chúng ta thấy là giá thuê nhà thì hiện tại chúng ta thấy là giá thuê nhà trong thời gian vừa qua vẫn tiếp tục tăng CPI chúng ta biết rằng là nó ảnh hưởng từ giá thuê nhà nên chính vì vậy thì giá thuê nhà tăng và dẫn đến là cái diện CPI của chúng ta tiếp tục vẫn có thể bị ảnh hưởng về giá thuê nhà điều thứ ba chúng ta thấy là giá giao thông thì vừa rồi chúng ta biết rằng là lạm phát chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì giá giao thông khi mà dầu giảm rất là mạnh tuy nhiên thì khả năng dầu giảm sâu cái giá dầu giảm sâu trong thời gian tới sẽ không còn nhiều nữa thậm chí là có xu đi lên nên chính vì vậy thì uh, lạm phát được hưởng từ giá dầu trong thời gian tới theo Dũng thì không còn nhiều nữa cái dư địa không còn nhiều nữa và thậm chí là trong tháng này thì có thậm chí nó có thể xuống tăng nên bạn biết rằng là cái lạm phát bị ảnh hưởng bởi giá dầu trong thời gian tới thì rõ ràng nó không còn nhiều như trước nữa và thậm chí là nó còn khả năng tăng trong thời gian tới nên đây là một trong những cái nó tác động ngược lại đến cái xu hướng lạm phát giảm cho chúng ta và điều cuối cùng có lẽ là còn rất nhiều điều khác nữa nhưng Dũng sẽ phân tích cái điều cuối cùng ở đây đó là chúng ta biết rằng là tháng 9 này là tháng mà chúng ta thấy là các con cái chúng ta đúng không đều là đi học nên cái giá gọi là các uh, liên quan đến giáo dục bắt đầu có xuống tăng nên về cơ bản thì bắt đầu trong tháng 9 này uh, Dũng tin chắc là lạm phát của chúng ta bắt đầu có xu hướng tăng khá mạnh bởi vì lý do thứ nhất là giáo dục là một trong những cái mặt hàng ở trước đây thì chúng ta biết rằng là nó cũng không tăng năm 2022 thì à 2021 thì uh, rõ ràng thời điểm đó là dịch bệnh nên cái nhu cầu về giáo dục thiết bị các dịch uh, các uh, sách vở nó không quá cao thì nhưng năm nay thì thực sự là chúng ta sẽ thấy là uh, trong tháng 9 này thì lạm phát sẽ có xu hướng tăng và đây cũng là một cái tháng bản lề có thể là một cái trong những cái tháng là tiếp tục tăng trong thời gian tới và chúng ta biết rằng là nếu anh chị em quan sát về các ngân hàng trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu dục dịch tăng lãi suất nên đây cũng là khi mà tăng lãi suất thì dẫn đến cái những gì ạ à? dẫn đến cái việc mà vay tức là lãi suất đầu vào tức là xu hướng tăng tức là huy động tăng thì lãi suất ờ, ra tức là mà chúng ta cần phải vay và nếu mà anh chị em kinh doanh mà vay uh, các ngân hàng thì nó cũng sẽ tăng trong thời gian tới nên nó có thể đẩy các mặt hàng thiết yếu chúng ta sẽ tăng trong thời gian tới thì lạm phát ở đây chúng ta thấy là trong tháng 9 và bắt đầu từ tháng 9 trở đi thì vẫn chúng ta thấy là lạm phát nó đang bị ảnh hưởng rất lớn trong quá trình mà uh, ảnh rất lớn à, đặc biệt là chúng ta khi mà chúng ta thấy rằng là lạm phát thì nó liên quan đến lãi suất lạm phát tăng thì lãi suất tăng và lãi suất tăng thì cái chi phí uh, chi phí của chúng ta cũng sẽ tăng và đấy là lý do chúng ta cần phải quan tâm rất là kỹ cái điều này à, cái phần thứ hai Dũng muốn nói với anh chị em các bạn đó là gì ạ tỷ giá à, chúng ta biết là tỷ giá là một trong những phần quan trọng à, thực tế nhà nước chúng ta có thể là ổn định à, cái tỷ giá à, ổn định lãi suất qua gì ạ các công cụ như là bơm hút tiền khác nhau nhưng nếu mà chúng ta gọi là tỷ giá thì bản thân là ngân hàng nhà nước rất khó rất khó để đưa ra những cái cái công cụ để điều hành tức là thực tế chúng ta phụ thuộc rất lớn vào gì ạ và cái đồng DXD DXY tức là cái cái đồng mà bạc xanh tức là cái cái đồng mà USD tăng mạnh thì khi mà cái đồng USD tăng mạnh thì chúng ta biết rằng là lãi suất liên ngân hàng của Việt Nam và Mỹ nó có sự chênh lệch rất là cao khi mà cái sự chênh lệch này thì nhà đầu tư có xu hướng là gì ạ bán đồng gì ạ đồng Việt Nam ra để mua đồng USD và khi bán đồng USD à, để mua đồng USD thì nó làm cho gì ạ nó làm cho đồng USD lại tiếp tục tăng và tỷ giá chúng ta lại tiếp tục có thể bị vênh mạnh hơn và khi tỷ giá này vênh vênh cao tức là cái tỷ giá bắt đầu chênh lệch lớn thì dẫn đến nhà đầu tư người ta sẽ không có xu hướng đổ tiền về Việt Nam nữa bởi vì khi mà đổ tiền Việt Nam là nó sẽ bất lợi bởi vì lạm phát gia tăng tỷ giá gia tăng cái điều thứ hai nữa là họ sẽ gì ạ họ rút tiền ra khi mà họ rút tiền ra thì chúng ta biết rằng là họ lại tiếp tục đổi từ đồng Việt Nam sang đồng USD nên dẫn đến là tỷ giá lại tiếp tục gia tăng và điều thứ ba nữa chúng ta cũng sẽ biết rằng là nhà đầu tư nước ngoài họ cũng sẽ rất ngại về đầu tư Việt Nam à, đồng D, XY đấy thế thì à, dấu hiệu giảm hay không thì chúng ta cũng không không thể nói được cái điều này bởi vì có điều chỉnh như vậy thì chúng ta cũng quan sát trong thời gian ngắn thôi cũng chúng ta quan sát trong thời thời gian dài hơn tí nữa chúng ta sẽ phân tích cái này trong cái phần lần sau để chúng ta có thể thấy rằng là cái tỷ giá trong thời điểm này là một trong những cái lý do rất là uh, quan ngại bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà cái tỷ giá gia tăng á, thì cái điều đầu tiên ngân hàng nhà nước chúng ta <clears throat> cần phải bán USD ra khi bán USD ra đầu tiên là động thái bán USD ra thì khi bán USD ra thì chúng ta biết rằng là vừa rồi chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước bán 5 tỷ USD ra bán thực tế là từ đầu năm thì bán nhiều hơn rồi ạ bán 5 tỷ USD ra thì rõ ràng chúng ta cần phải hút ở ờ, cái lượng tiền rất lớn khoảng độ 1.200 tỷ à 120.000 tỷ hút từ cái thị trường à, từ thị trường mở vào hệ thống thế thì khi mà chúng ta thấy rằng hút thì rõ ràng thanh khoản trên thị trường chứng khoán à, thị, thị trường tiền vẫn bị hút vào và nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán của chúng ta rất là, là nặng nên khi việc mà gì ạ việc mà tỷ giá tiếp tục gia tăng thì ngân hàng nhà nước có hai cái biện pháp một là gì ạ một là phải hút một lượng tiền lớn đang lưu thông và khi lượng tiền lớn đang lưu thông thì các ngân hàng sẽ gì ạ ngân hàng trên thị trường sẽ có dấu hiệu là mất thanh khoản và tí nữa chúng ta sẽ nói về cái việc mà dòng tiền nên việc mà gì ạ hút tiền về thì dẫn đến là nó ảnh hưởng ngay trực tiếp đến gì ạ thị trường chứng khoán chúng ta đầu tiên là ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán thế thứ hai là gì ạ họ có hai công cụ đó là hút tiền về bằng gì ạ bằng uh, phát hành tín phiếu và cái việc này nó phát hành tín phiếu trong khoảng tức là một khoảng thời gian ngắn và việc hút tiền tiếp tục hút tiền về cái điều thứ hai họ tăng lãi suất đặc biệt là tăng lãi suất liên ngân hàng và cái việc tăng lãi suất liên ngân hàng này đây cũng là một trong những cái à, để à, làm cho cái chênh lệch giữa cái đồng USD và Việt Nam chúng ta người ta sẽ hạn chế rút đồng USD ra để và người ta giữ đồng Việt Nam nên việc tăng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục nên thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy là lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng rất mạnh Ờ, và tăng mạnh nhất từ rất nhiều Dũng không nhớ chính xác là là tăng mạnh nhất khoảng độ 7 năm gần đây như vừa rồi nó lên đến 10 năm rồi tức là lãi suất ngân hàng cái tốc độ tăng nhé các bạn nhá tốc độ tăng tăng rất mạnh à, nó tăng thẳng đứng thì đấy chúng ta thấy là lãi suất nó đang có dấu hiệu tăng à, cái thứ ba nữa chúng ta sẽ thấy rằng là đó là chúng ta việc hút tiền và bơm tiền thế thì bây giờ chúng ta thấy là khi mà lãi suất lạm phát gia tăng lạm phát gia tăng thì à, nhà mình sẽ hiểu đơn giản là lạm phát gia tăng thì tiền mất giá và khi tiền mất giá thì việc mà hút tiền hay bơm tiền ạ chắc chắn là hút tiền là một trong lý do quan trọng khi mà hút tiền về thì cái việc mà nó ảnh hưởng ngay đến đầu tư công tăng trưởng nền kinh tế chúng ta đầu tư công là nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng nền kinh tế rất là mạnh đặc biệt là bởi vì chúng ta lưu thông đưa tiền ra để lưu thông mà chúng ta có thành quả ngay nên nếu trong trường hợp mà gì ạ à, lãi suất gia tăng và tỷ giá tiếp tục bị áp lực trong thời gian tới thì cái việc mà gì ạ <clears throat> để bơm tiền cho đầu tư công cái việc này nó gì ạ nó rất là uh, thực sự bị ảnh hưởng bởi vì chúng ta biết rằng là bây giờ chúng ta đang ổn định kinh tế vĩ mô đặc biệt là tỷ giá và chúng ta bơm tiền ra thì nó đang lại làm đi ngược lại cái chính sách về về việc ổn định nền kinh tế vĩ mô nên cái việc đầu tiên là là bị ảnh hưởng ngay đến cái việc mà chúng ta gọi là đầu tư công nên ở đây uh, chúng ta sẽ hiểu rằng là thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng bị ảnh hưởng khá là mạnh à, lý do tại sao à, à, trên thị trường một tức là giữa dân gửi ngân hàng đang bị à, đang ảnh hưởng khá là lớn và lý do hai hai lý do mà chúng ta có thể nhìn ngay thấy ngay đó là gì ạ lãi suất liên ngân hàng đang tăng mạnh chứng tỏ là gì ạ các ngân hàng đang thiếu vốn các ngân hàng đang thiếu vốn các bạn nhé khi mà lãi suất liên ngân hàng tăng thì ngân hàng đang thiếu vốn nên họ dùng cách là gì ạ cách là tăng lãi suất lên Đúng không? họ dùng cách là tăng lãi suất lên và khi họ tăng lãi suất lên thì cái việc gì ạ <clears throat> điều đầu tiên đó là gì ạ họ phải cho vay với lãi suất cao hơn và khi cho vay lãi suất cao hơn thì giá cả lại có xu hướng gia tăng đấy là một trong những lý do và người dân có xu hướng là gì ạ họ sẽ tiếp tục không gì ạ không mua sắm hoặc là họ giảm bớt chi tiêu và đây nó ảnh hưởng luôn đến cái hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là sẽ có một số anh chị em sẽ bảo là GDP của chúng ta tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua đúng không thế thì chúng ta hiểu đơn giản là GDP mạnh nó đến từ đâu chúng ta có phải phân tích từng cái khía cạnh à, khác trước khi chúng ta phân tích vào GDP thì chúng ta biết rằng là thanh khoản trên hệ thống ngân hàng đang bị ảnh hưởng đặc biệt là chúng ta thấy là cái việc mà huy động vốn từ người dân đó, so với việc mà chúng ta gọi là phát hành à, huyện để, để, so với việc mà chúng ta à, cho đi vay đang bị đang gì ạ à, có dấu hiệu là gì ạ à, đang có dấu hiệu là mất thanh khoản thế thì ở đây chúng ta việc dấu hiệu như vậy thì dẫn đến các ngân hàng họ đang có dấu hiệu là gia tăng khó có dấu hiệu là ừ, tức là tiếp tục cho uh, tiếp tục là chúng ta gọi là tăng cái lãi suất lên tiếp tục tăng lãi suất lên nên đây cũng là một cái áp lực rất lớn cho cái nền kinh tế chúng ta đặc biệt là thị trường chứng khoán chúng ta trong thời gian tới thì đấy là những cái mà chúng ta gọi là những yếu tố mang tính chất là không tích cực hay chúng lại là tiêu cực thế thì ở đây chúng ta sẽ phân tích xem là vậy ờ, những yếu tố tiêu cực nào nó đang diễn ra mà chúng ta có thể thấy ở đây à, cái tiêu cực đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là gì ạ chúng ta thấy là GDP chúng ta tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua cái thứ hai là sản xuất chúng ta đây chúng ta cái chỉ số sản xuất của chúng ta cũng tăng nhưng ở đây chúng ta phải đặt ra là tăng so với gì năm 2021 thì chúng ta biết rằng là năm mà chúng ta bị Covid nên mọi thứ đi xuống nên năm nay nó tăng mạnh nhưng không phải là quá tích cực nha chúng ta phải nó có tăng nó mang cho chúng ta một cái luồng khí mới nhưng thực ra nó không phải là tích cực nên chính vì vậy thì trong đợt này khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ rằng là cái việc tỷ giá nó đang để tác động lớn đến thì một là nó tác dụng ngay trực tiếp đến CPI nó tác hiện ngay đến thanh khoản thị trường nên bản thân thì tỷ giá ngân hàng nhà nước thì không thể nào gì ạ không thể nào đưa ra những cái chính sách can thiệp bởi vì bây giờ ngân hàng nhà nước càng can thiệp tiếp tục giữ tỷ giá chúng ta thì chúng ta thấy là doanh nghiệp ở Việt Nam chúng ta bị hưởng bất lợi rất lớn bởi vì chúng ta là cái nước hiện tại là mở kinh tế mở rất lớn Bây chúng ta tiếp tục giữ cho đồng Việt Nam ở mức cao thì điều gì diễn ra nếu tiếp tục ra cho đồng Việt Nam ở mức cao so với các đồng ngoại tệ khác như Thái Lan Indonesia Philippines thì thực tế chúng ta không có khả năng cạnh tranh cạnh tranh về xuất khẩu so với các nước khác nên chính vì vậy thì hàng hóa chúng ta sẽ đắt lên hơn rất nước nước đó rất nhiều nên dẫn đến là gì ạ chúng ta sẽ gì ạ rất khó để cạnh tranh cái điều thứ hai là gì ạ nếu bây giờ chúng ta tăng cái tỷ giá lên à, tiếp tục tăng tỷ giá lên thì chúng ta đang là nước đầu tư công đúng không đầu tư công thì à, chúng ta đang nước là nước vay nợ rất nhiều thì cho ta phải nợ một khoản lớn và thứ hai nữa là nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng là rút tiền ra khỏi thị trường chúng ta nên việc mà rõ ràng là cứ tăng tỷ giá thì việc mà nhà đầu tư lại tiếp tục rút tiền ra khỏi chúng ta rất là lớn nên đây là thực sự bài toán rất là khó với gì ạ với bản thân nhà nước và cũng như là với chúng ta thì chúng ta cũng cần phải quan sát theo dõi xem là thực sự là cái đồng USD khi nào đó là kết thúc nền kinh tế Mỹ tức là chúng ta gọi là cái đồng bạc cái đồng uh, à, USD khi nào nó kết thúc cái chu kỳ của nó hoặc là chúng ta thấy rất là cái uh, lãi suất cái CDPI của Mỹ bao giờ nó bắt đầu ổn định trở lại bởi vì Mỹ nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ở à, Việt Nam chúng ta cũng như là rất nhiều các nước khác trên thế giới ở đây chúng ta sẽ quay trở lại về những yếu tố tích cực à, chúng ta nhìn rõ hơn ở Việt Nam chúng ta biết rằng là cái điều yếu tố tích cực đó là gì ạ à, ngân hàng à, chúng ta chúng ta cũng biết là năm 2012 13 lúc đó chúng ta rất là khó khăn đúng không cực kỳ khó khăn trong cái việc mà điều hành kinh tế vĩ mô nhưng với kinh nghiệm kinh nghiệm trong rất nhiều năm vừa qua thì việc mà điều hành kinh tế vĩ mô gì ạ, đã linh hoạt hơn rất nhiều đã linh hoạt hơn rất nhiều nên cái việc Dũng tin chắc là với những cái chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian vừa qua thì ngân hàng nhà nước chúng ta cũng đang làm khá là tốt trong việc cái điều hành kinh tế vĩ mô à, ở ờ, điều thứ hai chúng ta thấy là hiện tại thì chúng ta vẫn đang giữ được một cái gì ạ à? một lượng ngoại tệ rất lớn nên chúng ta vẫn có thể việc mà bán ngoại tệ ra để ổn định cho cái tỷ giá chúng ta ổn định hoặc là chúng ta có thể tăng chúng ta vẫn còn giữ địa để tăng cái lãi suất liên ngân hàng để tránh cái việc lãi suất liên ngân hàng Việt Nam so với Mỹ nó bị chênh lệch quá lớn thường thì chênh lệch quá lớn thì người ta sẽ rút tiền Việt Nam ra để gửi đồng USD ra để các bạn à, lưu ý ở trên cái à, thị trường liên ngân hàng cái điều thứ ba nữa là chúng ta thấy là cái kinh nghiệm chúng ta đúng không ạ ngoài cái kinh nghiệm này ngoài cái tích lũy quậy hối này ngoài cái gì ạ à, cái việc mà Việt Nam chúng ta so với các nước khác như Thái Lan à, so với những cái ờ, Philippines thì rõ ràng chúng ta cũng uh, đang điều hành khá tốt nên Dũng Dũng tin chắc rằng là cái việc mà gì ạ chính phủ chúng ta việc mà ngân hàng nhà nước chúng ta sẽ gì ạ điều hành lãi suất một cách linh hoạt để giúp cho cái thị trường chứng khoán chúng ta ổn định hơn trong thời gian tới đấy là góc độ chúng ta nhìn à, quan quan sát thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ trong tháng 9 này chúng ta sẽ tổng kết một số các các phần để cho các bạn có thể nắm rõ trước khi chúng ta phân tích về những yếu tố à, phân tích về kỹ thuật trên cái thị trường chứng khoán để chúng ta nhìn rõ hơn cái đầu đầu tiên thì chúng ta thấy là trong tháng 9 này khả năng là cái à, CPI theo quan điểm cá nhân của Dũng là có xuống tăng và CPI tăng thì lãi suất à, hiện tại lãi suất các ngân hàng liên ngân hàng đang xu tăng khá là mạnh nên nó có thể tác động đến cái gì ạ à? cái việc mà thị trường của chúng ta có khả năng bị rút tiền ra Đấy, tỷ giá gia tăng này lãi suất gia tăng hoặc là gì ạ à? à, một số các thông tin nó chưa được tích cực nên cái việc mà à, cổ thị trường sẽ bị ảnh hưởng nhưng tuy nhiên thì khi mà thị trường ảnh hưởng thì bao giờ nó sẽ có một cái đi cái phần mà chúng ta lưu ý đó là bao giờ nó cũng sẽ tạo ra một cái tâm lý giảm dạ, tức là tâm lý bị bị bị chúng ta gọi là tâm lý nó tiêu cực hơn so với bình thường khi vì tâm lý tiêu cực hơn so với bình thường nên dẫn đến là chúng ta biết rằng là sau khi những đợt mà điều chỉnh rút bỏ thì thị trường sẽ tạo ra những cái con sóng ngắn để giúp cho nhà đầu tư có thể tận dụng mua chúng ta gọi là đầu tư lướt sóng thế câu chuyện ở đây nếu các bạn đầu tư chung và dài hạn thì trong thời điểm này theo cái quan điểm cá nhân của Dũng thì hạn chế đầu tư chung và dài hạn bởi vì trong điều này các bạn đầu tư có thể sang năm 2023 biết đâu nó còn xấu hơn nữa 24 thì chưa biết nhưng 23 còn xấu hơn nữa thì chúng ta thấy là đầu tư chúng ta mất vốn một là mất vốn thứ hai là không may cổ phiếu chúng ta gặp những cổ phiếu lở chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn năm 2023 thì chúng biết rằng là đặt những cái ờ, doanh nghiệp huy động trái phiếu rất là lớn trong thời gian vừa qua như là uh, những doanh nghiệp bất động sản thì các bạn lưu ý nhá bao nhiêu bạn lưu ý comment cho Dũng là uh, lưu ý cổ phiếu bất động sản năm 2023 22 chúng ta cũng đã thấy rằng là nó đã khó khăn rồi 23 còn khó khăn hơn nữa bởi vì các cổ phiếu bất động sản đặc biệt là những cổ phiếu phát hành trái phiếu nha phát hành trái phiếu lớn mà bây giờ để huy động trái, trái phiếu và à, để phát hành trái phiếu tiếp theo thì thực sự là rất khó với gì các à, công ty bất động sản đặc biệt là những công ty bất động sản nó mang tính chất là làm ăn trục giật đầu tiên là phải có xếp hạng tín nhiệm thứ hai là phải có à, bảo lãnh phát hành và thứ ba thì phải có tài sản đảm bảo thì lúc này thực sự mới phát hành được và bây giờ năm như năm trước họ phát hành nhiều rồi cổ phiếu thì đang đi xuống đúng không cổ phiếu thì đang đi xuống thì bây giờ họ làm gì ạ thực tế là bây giờ họ bán đất thì thực sự là đất bây giờ thanh khoản thì không được được tốt các bạn cứ bán ra thì có thanh khoản đúng không tại vì trước thanh khoản thì vay ngân hàng thì dễ như bây giờ mua mua đất để vay ngân hàng thực sự là khó nên chính vì vậy thì việc nhà đầu tư sẽ hạn chế mua bằng vay ngân hàng nên thực tế là cái thanh khoản để để mua mua bằng việc vay từ ngân hàng rất là thấp cái điều thứ hai nữa là những ai đó họ đang vay ngân hàng họ xuống bán ra nên bất động sản đã đang bị áp lực bán ra thì bây hỏi câu hỏi đặt ra là vậy các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản thời điểm này họ làm gì ạ hiện hiện tại thì họ chưa ảnh hưởng quá nhiều nhưng thực tế gì ạ à? thực tế là gì ạ à? thực tế thì họ sẽ gì ạ à? phát hành cổ phiếu phát hành giấy cho chúng ta bao nhiêu bạn đã bị phát hành giấy và nhận được giấy rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta đầu tư uh, một số vài cổ phiếu trong thời gian vừa rồi có thể comment xem là các bạn đã bị phát hành giấy cho cổ phiếu nào khi mà các bạn bị phát hành giấy thì các bạn thấy là các bạn mua để các bạn đầu tư về dài hạn các bạn sẽ thấy là những cái yếu tố lý do mà các bạn bị thua lỗ bởi vì thứ nhất là gì ạ rõ ràng là bây giờ cổ phiếu thì không có tiền để gì ạ không có tiền để tiếp tục xây dựng và nếu có xây dựng thì lạm phát CPI ở mức cao thì thực sự là giá giá bất động sản nó sẽ đội lên rất lớn nhưng khi đội lên mà bán thì không bán được thì nó lại tiếp tục gì ạ tiếp tục gây áp lực trên nên họ lại tiếp tục không có cách nào khác họ phát hành giấy và phát hành giấy chính là một trong cái cách thức họ sẽ làm cho chúng ta và chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu bây giờ trong xuống đi xuống cổ phiếu đang lao dốc rẻ rẻ như là gì ạ à? trà đá rồi mà bây còn phát mang để phát hành giấy thì chúng ta thấy là rất là rủi ro chúng ta nên các bạn đầu tư chứng khoán thì các bạn cần phải hiểu rõ về những yếu tố uh, tác động từ kinh tế vĩ mô tác động đến ngành và chúng ta hiểu bây giờ dòng tiền dòng tiền mới để vào đầu tư bất động sản nó không giống như trước nữa nên chúng ta đừng có gì ạ cứ tưởng bở hay là cứ ước mơ là kinh tế vĩ mô tốt và đầu tư dài hạn à, sớm muộn thì cổ phiếu cũng sẽ tăng à, trước khi chúng ta sẽ nói về à, một cái biểu đồ để các bạn có thể hiểu rõ rằng là vậy nếu thị trường chúng ta trong trường hợp tích cực nó sẽ như nào và trong trường hợp tiêu cực nó như nào để các bạn sẽ hiểu rõ đây là cách và Dũng phân tích về xu hướng trước khi các bạn có thể đầu tư được đầu tiên các bạn bao nhiêu bạn thấy là đầu tư thì chúng ta cần phải gì ạ nắm rõ xu hướng thì comment số 1 cái ạ tức là đầu tư thì cần phải gì ạ đầu tư theo xu hướng nếu các bạn đầu tư theo xu hướng comment số 1 còn các bạn đang đầu tư ngược xu hướng thì comment số 2 Dũng nói cho các bạn tức là nếu trong một xu tăng thì Dũng đầu tư đầu tư và thậm chí là sử dụng margin sử dụng ở à, đầu tư theo kim tự tháp còn trong trường hợp xuống giảm thì gì ạ à, nếu trong trường hợp đầu tư lúc này thì chỉ gì ạ một là lướt sóng trong sóng hồi hoặc là bán toàn bộ cổ phiếu bán toàn bộ cổ phiếu ra để tiếp tục theo dõi còn việc để mua cổ phiếu để nắm giữ chung và dài hạn mua cổ phiếu rẻ trong thời điểm này thì Dũng sẽ không đầu tư nên à, các bạn lưu ý nhé đây là cách đầu tư của Dũng nó có thể nó phù hợp với một ai đó nó có thể không phù hợp với ai đó nhưng Dũng nói về quan điểm cá nhân của mình nên các bạn sẽ gì ạ à, nếu không phù hợp thì các bạn cứ comment theo cái quan điểm cá nhân của bạn thì đầu tiên đây là một cái biểu đồ uh, trong VSA thế thì các bạn biết rằng là trong VSA nếu khi mà các bạn đầu tư bất cứ đoạn xuống giảm này thì phần lớn các bạn đều bị thua lỗ à, phần lớn các bị thua lỗ bởi vì các bạn mua các bạn đều thua lỗ với cổ phiếu blue chip thì các bạn thấy là nó sẽ có quá trình tích lũy có thể hai tháng 3 tháng 4 tháng thậm chí là năm nên cái việc mà tích lũy như này một số trường hợp tích lũy nó sẽ tiếp tục đi lên nhưng một số trường hợp tích lũy nó đi xuống à, thực ra cái quá trình tích lũy hoặc quá trình phân phối chúng nhà đầu tư chúng ta rất ít người có thể biết thế nào là tích lũy thế nào là phân phối nên ở đây các bạn thấy là ở trong quá trình giá giảm như này thì việc cổ phiếu của chúng ta nó giảm mạnh nó bán tháo và sau đó nó chúng ta có những cái đợt chúng ta gọi rũ bỏ test cung rất nhiều lần và thông thường thì cái thời gian nó có kéo dài 3 đến 6 tháng hoặc nhiều hơn với cổ phiếu blue chip có thể nó kéo dài đến gì ạ đến 2 3 tháng đến với cổ phiếu penny à, đầu à, midcap và có thể những cổ phiếu đầu cơ nó không có chất lượng thì nó, nó hồi rất nhanh nhưng thực tế là những cổ phiếu đó là những cổ phiếu rác việc quá trình mà tích lũy như này thì thông thường sau khi cổ phiếu kéo lên đến cái vùng hỗ trợ chúng ta phía trên này là vùng hỗ trợ mạnh và quá trình hỗ trợ mạnh thì nó lại tiếp tục rũ bỏ và trong một vài trường hợp quá trình rũ bỏ uh, kết thúc thì cổ phiếu thị trường bắt đầu đi lên ở trong giai đoạn này thì chúng ta biết là kinh tế vĩ mô nó có những cái yếu tố bất ổn nên thời gian để tích lũy nó mất giờ nhiều hơn à, kinh tế vĩ mô nó đều cho chúng ta những cái điều kiện không thuận lợi và với một cái điều kiện nào không thuận lợi nó làm cho những đợt dù giảm sâu rất mạnh thì đây là quá trình rũ bỏ có thể trước khi thị trường đi lên và trước khi thị trường đi lên thì chúng ta cần phải mua cổ phiếu trong một xu tăng và chúng ta gọi là quá trình tăng này chúng ta phải dựa vào những phiên bùng nổ theo đà để chúng ta đầu tư à, ờ, Dũng không có nhiều thời gian để phân tích về à, tại sao đây là mẫu hình như nào à, cách nó vận động ra sao nhưng các bạn hiểu đơn giản là trong quá trình giảm mạnh thì cổ phiếu bắt đầu gì ạ sau nó chạm vào một vùng đáy chúng ta là SC là quá trình bán bán tháo giảm mạnh thì cổ phiếu bắt đầu có xu hướng bán mạnh lên bán mạnh lên khi quá trình bán mạnh lên thì nó gặp cái vùng kháng cự rất mạnh PS là cái vùng mà trước đây họ đã bán rất là mạnh rồi sau đó dừng nhưng thực tế là nó bị bán tháo sau dừng đó thì nó tạo ra bán tháo nên nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở trên cái vùng PS này này vùng hỗ trợ đầu tiên và họ xu hướng là gì ạ à? khi cổ phiếu về đến vùng PS thì họ xu hướng là bán ra để để giảm cái rủi ro cho mình và sau đó thì cổ phiếu lại tiếp tục giảm tiếp và khi giảm đến vùng hỗ trợ thì tiếp tục lại kéo lên và quá trình này có thể diễn ra một vài lần trước khi rũ bỏ lần cuối cùng bước khi cổ phiếu bước vào một chu kỳ tăng hoặc là thị trường bước vào chu kỳ tăng à, một số trường hợp thì à, cái quá trình này nó sẽ bị rũ bỏ bị bị gãy dần sâu còn trong trường hợp mà cái quá trình này chúng ta thấy là nó siết chặt nó đi lên xác suất thành công nó cao không thì những cái xác suất này ít khi thành công các bạn nhá khi cái xác suất ở phía trên này ít khi thành công tỷ lệ này rất thấp nên các bạn nếu các bạn đang ở phía trên này thì cái tỷ lệ này nó không phải là tỷ lệ thành công cho chúng ta nên đầu tiên các bạn có thể thấy là từ cái biểu đồ kia các bạn nhìn thấy vùng này chính là vùng PS đây là PS cái vùng này là vùng PS khi mà cổ phiếu giảm rất là mạnh chúng ta phải giảm mạnh lần nhịp đầu tiên cái sự bán tháo nhịp đầu tiên thì chúng ta thấy là bắt đầu cổ phiếu có chỉnh hồi và sau quá trình hồi nó gặp một cái vùng kháng cự tức là nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây thì những đợt bán tháo lại diễn ra test lần thứ nhất và chúng ta thấy là test lần thứ hai và trong quá trình test lần thứ nhất test lần thứ hai này thì thị trường bắt đầu gì ạ lại tiếp tục có một cái đợt hồi phục rất là mạnh trong cái quá trình kéo lên và trong quá trình kéo lên thì chúng ta biết ở phía trên này là mấy vùng kháng cự mạnh đây phía trên này vùng kháng cự mạnh thì những nhà đầu tư bị kẹt ở đây họ có xuống bán ra và trên cái vùng này chúng ta gọi là rung lắc rất là mạnh và những cái quá trình này phân phối lại tiếp tục diễn ra ở đây thì một số hôm trước của một số các chuyên gia thì có nói rằng là cái vùng này là cái vùng gì ạ là có dòng tiền mới tham gia vào thì Dũng không biết rằng là cái này họ phân tích theo cái ờ, phương pháp nào nhưng thực tế thì ờ, quan sát đây thì đấy là gì ạ đó quá trình phân phối ạ họ phân phối đấy ạ họ bán ra <clears throat> chứ không phải là dòng tiền này là dòng tiền tích cực ạ dòng tiền này là dòng tiền không tích cực hay chúng ta gọi là tiêu cực họ đang phân phối để bán ra thế nhưng mà chúng ta cứ nhìn thấy tiền lớn để bảo là dòng tiền tham gia vào thì các bạn lưu ý đây là dòng tiền thế thì với những cái yếu tố về kinh tế vĩ mô mà chúng ta đang thấy là lạm phát tháng 9 hoặc là những cái thông tin có thể bị ảnh hưởng ờ, khi mà phép ờ, chính sách diều hâu tiếp tục ờ, gì ạ họ đưa ra để ổn định nền kinh tế vĩ mô CPI của Mỹ thì rõ ràng là một cái quá trình điều chỉnh có thể điều chỉnh đến cái vùng là 1150 à, các bạn nhé có thể 1150 thậm chí nếu mà gì ạ nó phép mà đưa ra những sách là giả sử bây giờ phép mà đưa ra thêm khoảng độ chính sách vĩ mô tức là tăng 0,75% nữa thì thậm chí nó có thể phá đáy à, dự đoán thì phép sẽ tăng cái lãi suất là 0,5% thế thì khi mà tăng lại tăng lãi suất 0,5% thì chúng ta biết rằng là thời gian vừa rồi khi mà phép tăng lãi suất thì gần như là cái cái CPI của Mỹ bắt đầu có xuống giảm CPI của Mỹ bắt đầu có xuống giảm à, chúng ta thấy rằng là giá nhà thì bắt đầu có xuống giảm đặc biệt là xăng dầu cũng đã bắt đầu có xu giảm và việc xăng dầu giảm và giá nhà giảm tại vì Mỹ là cái nước mà người ta uh, mua nhà bằng thế chấp mua nhà bằng kiểu như vay thế chấp rất là nhiều nên nếu mà hai cái thành phần nó giảm thì chúng ta cho chúng ta biết rằng là hiện tại là uh, kim chế lạm phát của Mỹ bắt đầu có tín hiệu tuy nhiên thì những chính sách này bắt đầu đưa ra là 0,5 phần trăm sau đó là 0,25 hay 0, và dần dần nó sẽ giảm dần nhưng ở đây chúng ta thấy là cái đồng USD nó vẫn tiếp tục đang mạnh lên khi mà à, lãi suất khi mà cái lãi suất tiếp tục gia tăng trong thời gian tới thế ở đây chúng ta quay trở lại câu chuyện này thế thì ở khi mà việc mà cái lãi suất mà nó tăng quá mạnh thì nó có thể xuyên thủng qua vùng này xuyên thủng qua cái vùng này chưa có gì mà nói chúng ta gọi là chưa có gì mà chúng ta gọi là bảo đảm bảo cái việc tích cực năm 2017 chúng ta biết rằng là nó cũng đã có một cái quá trình tích cực lũy ở đây chúng ta nhìn này cái quá trình tích lũy ở đây nhưng khi mà nó lên đến vùng này thì nó vẫn bị xuyên thủng xuyên thủng là chuyện đương nhiên và chúng ta thấy là nó tiếp tục kéo lên mà thậm chí được xuyên thủng lần tiếp theo và đến chúng ta nhá bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện này à, nếu chúng ta nhìn đây là quá trình PS đầu tiên chúng ta tưởng ở đây là quá trình PS nhưng thực ra đây mới là PS và nó giảm lần nhất sau quá trình giảm thứ nhất thì nó test lần thứ hai à, chúng ta thấy test này test tiếp tục test và nó đã có một cái đợt giảm rút bỏ lần cuối cùng đây chúng ta gọi là pin nó đã kéo một cái quá trình giảm và chúng ta cái thời gian mà từ cái giai đoạn tích lũy đến giai đoạn mà thị trường bắt đầu bước vào xu hướng chúng ta thấy là mất một năm cho chúng ta mất một năm luôn ạ không phải là mất một vài tháng mất một năm nên chúng ta không thể nào đầu tư một cổ phiếu mà chúng ta không biết rằng là cổ phiếu nó đang ở đâu buổi sau Dũng sẽ phân tích vào cổ phiếu ngân hàng để các bạn biết rằng là chúng ta sẽ xem là cổ phiếu ngân hàng như nào thế thì để chúng ta biết rằng là nếu chúng ta tham gia nếu anh chị em là tham gia bắt được đáy hoặc tham gia ở vùng đáy này thì chắc chắn chúng ta phải có kỹ năng về đầu tư chứ không thể là chúng ta tự mua bán được hoặc là chúng ta cứ mua mua bắt đáy bởi vì bắt đáy hoặc là bắt đáy ở đây những vùng đáy đây đều có thể bị thua lỗ rất là nặng và điều thứ hai là cái việc mà bắt đáy mà chúng ta không nắm rõ được yeah. khi nào nó tạo đáy thì chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ tiếp tục thua lỗ trong thời gian tới câu chuyện đây là gì ạ câu chuyện đây là trong trường hợp thị trường nó tạo ra vùng này nó rũ ở vùng này thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra điều gì diễn ra khi mà thị trường rũ ở vùng này nếu quá trình rũ ra ở vùng này thì thị trường nó sẽ có thể tạo ra một cái xu hướng đáy ở đây để tạo ra một xu hướng đáy ở đây thì lúc này chúng ta gọi là quá trình pin sẽ diễn ra và đây chúng ta gọi là xu hướng tạo đáy thị trường có thể tạo đáy ở đây cái đáy này có thể tạo ra một xu mới và thị trường tiếp đi lên đáy này có thể bị vỡ gãy kênh có thể đi xuống nên cái vùng này là vùng cực kỳ quan trọng một kịch bản thứ hai là thị trường sẽ tiếp tức là thị trường sẽ chạm đến cái vùng này thị, vâng thị trường sẽ chạm đến vùng kháng cự mạnh này và tiếp tục tái tích lũy dù là kịch bản nào chắc nữa thì chúng ta cũng cần thời gian để theo dõi còn bây một số bạn có hỏi là các cổ phiếu về chứng khoán các cổ phiếu về ngân hàng các cổ phiếu về uh, năng lượng như thế nào thì Dũng sẽ làm một video khác để các bạn nhìn rõ hơn nhưng ở trong video này thì Dũng muốn nói các bạn là với cái yếu tố về kinh tế vĩ mô tại hiện tại như là lạm phát việc mà tỷ giá tiếp tục gia tăng nó tạo ra những thông tin xấu và có thể nó làm cho gì ạ thị trường giảm mạnh đây có phải là nhịp giảm mạnh để tạo ra một cái quá trình bán tháo cuối cùng hay không hay đây là quá trình gì ạ giảm mạnh bước vào một chu kỳ giảm suy thoái mới nên tất cả cái điều này sẽ được Dũng chia sẻ và phân tích trong thời gian tới à, tới đây có lẽ là để cho chúng ta thấy là thị trường nó tạo ra sóng mới sóng như nào đó thì à, thực tế trong một vài à, phút vừa qua thì Dũng nghĩ rằng là à, mình sẽ khai giảng cái khóa xuống dòng tiền Dũng sẽ khai giảng trong thời gian sớm thôi nếu các bạn nào đăng ký sớm à, để Dũng sẽ có thể bắt đầu từ khoảng một tuần nữa sau tuần sau thì Dũng sẽ chia sẻ để hướng dẫn chúng ta cách làm sao để biết là cổ phiếu bùng nổ theo đà biết cổ phiếu tạo đáy biết cổ phiếu mà uh, hình thành mô hình vai đầu vai như nào mô hình hai đáy như nào những mô hình nước sóng ngắn như nào để giúp cho anh chị em những nhà đầu tư ngắn hạn có cái cách để đầu tư tốt hơn hiện tại thì Dũng đang có một chương trình đó là khóa VSA đang không xong nhưng với việc mà gì ạ à, nhà đầu tư cá nhân chúng ta nắm rõ được khi nào tạo đáy nên Dũng sẽ đợt này Dũng sẽ gì ạ à, có thể ờ, muốn để giúp cho chúng ta đăng ký ngay về khóa học về xu hướng dòng tiền thì ờ, cái phần đường đường link bên dưới ờ, Dũng sẽ để cái đường link bên dưới để giúp anh chị em còn lợi ích hoặc là cái cái khóa học này nó diễn ra như thế nào thì Dũng sẽ nói sau đây chương trình mà nó sẽ là module mới toanh module của khóa học xu hướng dòng tiền này đợt này nó sẽ có module mới để giúp cho các nhà đầu tư học cách đơn giản nhất tại vì Dũng muốn là những nhà đầu tư uh, chúng ta hiểu đơn giản là nhưng uh, nó đơn giản đến mức là uh, những học sinh lớp 5 lớp 6 có thể học được đấy là Dũng mong muốn trong thời gian tới là cái chương trình khóa học đào tạo của Dũng là lớp 5 lớp 6 học được chương trình này nó sẽ chia làm hai giai đoạn ba giai đoạn giai đoạn đầu tiên là các bạn hãy học qua video các bạn học qua video à, giai đoạn thứ hai các bạn học qua gì ạ học qua vi trực tiếp từ dũng à, trực tiếp từ dũng nha và giai đoạn thứ ba anh chị em muốn giai đoạn thứ ba là gì ạ nếu mà số lượng mà đầy đủ thì anh chị em sẽ được học gì ạ qua zoom trực tiếp online ờ, zoom trực tiếp online và thứ ba là anh chị em sẽ học qua gì ạ qua offline tức là chúng ta học 3 lần một là video qua video thứ hai là qua zoom qua zoom để chúng ta thực hiện và thứ ba là chúng sẽ dạy trực tiếp chúng ta offline thì anh chị em nào quan tâm thì đăng ký à, Dũng uh, uh, thực tế thì uh, Dũng khi mà phân tích về thị trường thì Dũng thấy cái thời điểm này là thời điểm thích hợp để anh chị em nắm rõ được cái khóa học xu hướng nên mong rằng là trong thời gian tới thì Dũng sẽ nói thật kỹ về xu hướng để anh chị em hiểu rõ hơn về xu hướng nó như nào thì dù là anh chị em nào mà không có điều kiện đăng ký thì Dũng cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta để cách chúng ta hiểu rõ về xu hướng trước khi chúng ta đầu tư thành công à, thực sự là rất mong được gì ạ được uh, sự đồng hành với tất cả anh chị em trong thời gian tới uh, xin chân chào và hẹn gặp lại anh chị em trong video tiếp theo uh, video tiếp theo thì Dũng đợt này Dũng sẽ nói về xu hướng nhiều hơn để anh chị em xem là à, khóa học xu hướng dòng tiền nó như thế nào và cái lợi ích của cái khóa học xu hướng dòng tiền trong thời điểm này nó khác so với cái khóa học đầu tư mua nhà vô địch vô địch thì chúng ta chỉ đầu tư trực tiếp để về những cổ phiếu siêu hạn tức là cổ phiếu trong một chu kỳ rất dài và chu kỳ dài mà một lúc này chúng ta thấy là những cổ phiếu bị ảnh hưởng thì nó chưa có nên chúng ta sẽ gì ạ à, lưu ý trong thời gian tới thế thì à, một số anh chị em hỏi về học phí thì à, hiện tại thì có thể trong à, tuần này thì mức học phí trong cái khóa học này thì anh chị em đăng ký thì nó sẽ vẫn ở trong cái gì ạ cái đường link như tuần sau bắt đầu từ tuần sau à, từ chúng cho một tuần chúng ta bắt đầu từ tuần tuần tuần này này bắt đầu từ thứ hai tuần này thì anh chị em sẽ lấy cái học phí ở trong cái đường link còn bắt đầu từ tuần sau thì mức học phí khác bởi vì lý do tại sao mức học phí khác module này module mới anh chị em học gì ạ à? học cả cơ bản học qua zoom này học cả trực tiếp nên thực ra là cái kinh cái cái uh, hội trường này phí hội trường với setup nó sẽ cao rất nhiều nên uh, Dũng sẽ đẩy mức phí lên đôi chút để để nó có hội trường cho chúng ta à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh chị em đã theo dõi cái chương trình của livestream hôm nay chúc chúng ta sẽ có những quyết định thành công Dũng sẽ làm việc với chúng ta trong video tiếp theo đó là Dũng sẽ phân tích cổ phiếu dòng ngân hàng anh chị em sẽ xem là xu hướng cổ phiếu ngân hàng như nào một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc anh chị em sẽ có những à, ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bình an và đặc biệt là chúc các con có cái cái trung thu à, các con thì à, đã đến ngày trung thu vui vẻ à, xin cảm ơn rất nhiều và chúc bố mẹ chúng ta có những ngày à, vui chơi với, với các con xin cảm ơn